di Wisata Oh, low. no oh trời ra nhanh quá trời ơi <laughs> vừa chống luôn vào vũng tù ông jungle jungle. 哈喽 blue Oh, không.